một người ra đi nhập ngũ ba lô mũ cối trên vai chuẩn bị tạm biệt mẹ cha người thân anh em con đi nhé con chỉ đi có hai năm mà thôi này hậu phương ơi đừng khóc anh thương nhớ lắm nhưng anh tâm chờ anh nha em hai năm nữa anh sẽ về đến với em người ơi ngày mà tôi lên xe thực hiện nhiệm vụ nhiệm vụ đất nước giao cho mình lòng nôn nao bỗng cảm thấy háo hứng về ngôi nhà mới nơi mà ta có thêm bạn học tập cùng nhau rèn luyện cùng anh quân đi qua bao nơi xa xôi dầm mưa dãi nắng ra thao trường cùng băng qua núi qua suối qua thác không lo sợ chi anh em cứ thế qua ngày để rồi ra quân trở về ta sẽ trở thành khác hơn cái giờ hết